Yo Wow vịt Wow wow wow wow wow wow Wow wow wow wow wow Yeah No. Yeah. Dạ dạ Dạ Ok Ok Tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân trời ơi chia phép chia phép đây âm nhạc nền vui của anh đó ơi người đi trời nghe nhạc này nó chiêu hơn chiêu hơn giá dạ. yeah. vì sao tiktok không tốt cho bạn ờ, có thể nhưng mà chúng ta nghĩ nhiều về việc tiktok không tốt cho bạn thì tôi cũng chả đi ờ, cũng chả có cái gì mà giúp ích được cho cuộc sống vốn mệt mỏi này của chúng ta yeah một game chiêu ấy nha từ từ từ giáo để coi có đúng không nhờ không what the không phải này dưới đây cơ dạ yeah, đúng rồi Misaki chết lại coi đúng không? Dạ. Yeah. tại vì tiktok thì nó vốn là ở bên trung quốc cho nên là nó cũng kiểu bắt sâu nhỏ này đứng yên vậy từ nên là nó cũng kiểu nó, nó chiêu một cách rất là lạ thường mọi người ạ à. không phải là bên trung quốc nó chiêu nhưng mà tại vì tôi thích nhạc trung quốc ai à da. để có gì sai sai ấy, thì ờ nó sai sai ấy mọi người à ừ. <clears throat> nó không có chiêu như tôi nghĩ đâu tôi sẽ tin lại thôi tôi sẽ tin lại thôi uh, full green full green and uh, ờ, yeah dạ, legend dạ yeah, có lẽ là hướng sẽ tốt hoặc là không tôi không nghĩ là tôi sẽ setting lại như thế này nhưng mà quá <coughs> phía bên ờ, tiktok thì có Saki có nghe đồn là tại vì uh, Revit Derek Legend Kitchen Saki có nghe đồn là nó kiểu nó sẽ thao ờ, túng tâm lý người dùng ở trên các nước trên thế giới nhưng mà wow thật sự thì tính hiện tại thì Saki vẫn giải trí bằng tiktok và nó <laughs> có thể nó sẽ làm cho mọi thứ nó kèm cái khiêu hướng nào đấy ờ, gọi là hao túng tâm lý em như mọi người ờ, đồn đoán nhưng mà Saki cảm thấy nó khá là à, đối với bản thân Saki thì Saki cảm thấy nó khá là bình thường ờ, có biết là mọi người nghĩ sao nhưng mà Saki cảm thấy khá là bình thường mọi người ạ à. rồi nhỏ này có di chuyển không oh. có áo gì hết đó từ từ cái này mình xóa nhỏ này và thiết lập một cái uh, gia đình mới bracket singing fame no action không phải là cái này đâu không phải là di chuyển đâu mọi người từ từ ai ngồi lại xa kia một chút có gì nó không ổn từ từ từ có gì nó không ổn mọi người lại xa kia chút nha wow. có cái gì đó không ổn dạ yeah ok ổn ok ổn ok ổn ok ổn ok ổn rồi đó mọi người ạ à. hello CKB nha chào mừng đến với stream ok xe ổn xe ổn giá ah. không ổn thì tôi chụp cảm á yeah. bài này bà hiếu cô thứ giải trí gì vậy chào buổi sáng skill dấu ok chào buổi sáng sikubi nha ôi này bà già nó có ổn đấy dạ bà có vẻ ổn rồi đó em cách khác nào đấy thì bà có vẻ ổn rồi đấy nhưng mà bà bị thiếu sự vui vẻ nhá ờ nếu là sumi nhưng mà mình sẽ thiết lập một cái ờ, setting mới một gia đình tám người gia đình 8 người hơi đông nhờ con biết là mình gia đình 8 người có thể làm ăn được cái gì ở đây nhưng mà ok chúng ta sẽ chuyển qua menu World Racing Content chúng ta chuyển qua đây Dạ là làm chúa à, Dạ là làm chúa thì chỉ có qua bót thôi Ở đây không phải là chúa đây chỉ là một người à, bình thường đây không phải là chúa rồi tôi tôi thấy nó làm tôi cũng bất ổn vậy dạ hôm nay bất ổn hay một cách nào đấy không không ai biết trước được try the Sim try the Sim ờ, ở đây thì xóa này đi xóa bài dài đi giá dạ. yeah. chúng ta sẽ lập một cái ờ, cái mới ừ. một nhân vật mới à, bảo vẫn còn ở đây à <laughs> chúng ta điển qua màn hình một nhân vật mới gọi là manager giá dạ. yeah. sale go to manager à, không là sell đâu chúng ta good trong tay gô hẳn gô ma Nawa luôn chúng làm hẳn một cái qua mới luôn Looking and try Riding skill I can let you to roll the care rolling kỹ năng làm vườn sẽ dạy cho bạn làm thế nào để mà phát triển những hạt giống quý hiếm nhé yeah. looking for new one art làm vườn á từ trước đến giờ khi chưa bao giờ biết làm vườn này thế nào á chỉ cùng lắm là tưới cây The ờ, thư viện chứa những cái ờ, quách được con lợn cái gì vậy Đấy, tôi đã bắt ổn quá vậy sẽ bắt ổn em một cách nào đấy tôi không biết chương được một plane hầu uh, ờ, Miner không hon Tôi vẫn chưa xóa này à Xóa thôi Yeah dạ, Ở ờ, chúng ta ra một gia đình mới Một gia đình mới ở đây Vùng đất này được gọi là Willow Ridge Play the Rock the World hả? Ờ, ok Nhưng mà what? Why? Khoan đã nó không có cho phép tạo hay gì tạo một cái danh mới à hay là Saki đã sai chỗ nào ấy nhỉ hâu ho lên bị tắt rồi nè nhưng mà mình có thể chọn một cái nhà mà cái nhà này 30 mét vuông info nhà không có gì hết nhưng mà cái nhà này không có ai ở à select function trời mày nó đập nhà kìa đập nhà kìa building lot hem file bay lâu nhờ thôi nó tập có một cái nhà mà anh hiện là hai căn nhà luôn wow được rồi thôi tiếng tập nhạc cũng chiêu đấy chứ tính ra là nghe còn chiêu hơn là cả tiếng nhạc uh, ờ, số sủa Luffy nữa chiêu thật sự luôn ấy nhưng mà lúc nhưng mà nếu mà ở thế giới này thì thật sự là phá nhà không phải là một cái điều chiêu đâu mọi người ạ à. nghe tiếng động rất là trầm cảm ấy yeah dạ. à, game này đập nhà nó hơi lâu rồi đấy như là mọi người chỉ nghe tiếng đập nhà thôi là không nghe được tiếng gì khác Play the lock in the world yeah. Thôi nó vẫn như thế mà <laughs> Nó vẫn như thế mà khác gì đâu Tôi cần uh, set set exit to man Set the menu yeah Information about your sim can be found in the info panel. I start the game communication queue. là những đứa trẻ đang học đi nó sẽ có được những cái kỹ năng xã hội cộng đồng khi mà mở khóa những cái option những cái tùy chọn cho wow yeah dạ, yeah dạ. thật sự thì có cũng có khá nhiều game được uh, cho phép mình đã lập làm chúa của thế giới nào đấy nhưng mà wow nhưng mà well có lẽ là <laughs> hình như là có game um, game game cái gì uh, tên gì mất quên mất tên rồi thì cái game đó nó sẽ cho phép mình gọi là tạo một sinh vật từ lúc mà gọi là sinh vật đơn bào ấy rồi nó sẽ tạo thành một cái ờ, sinh vật sống lên trên cạn lúc đầu nó sẽ dưới biển sau nó sẽ lên trên cạn mà nó sinh sống sau nó sẽ thành lập một bộ lạc một ờ, đất nước giá yeah. là như là spa spa dạ yeah, spa Warbox thì nó sẽ nó sẽ ờ, coi như là thiết lập một cái uh, mình sẽ là chúa của thế giới mình sẽ tạo nên một thế giới của riêng mình nhé hmm. đây bây giờ tôi ta sẽ tạo nên một thế giới mới chúng ta một gia đình có ah. tổng cộng là 8 người à, nhưng mà nó không cho phép mình tạo, cho phép mình tùy chọn ở à, đây tôi đặt tên cho nhân vật của tôi là Saki Genji ấy Kinsuki không Saki ở trò trước Genji ở à, thường nó sẽ là cái danh à, di là họ đúng không à, thì mình sẽ đặt phía sau giá yeah. như này gia đình Genji um, đào tóc tóc mái nó hơi kỳ cục ra tôi không thích kiểu tóc này sẽ lắm nhưng mà tôi sẽ đổi cái kiểu tóc khác nó sẽ phù hợp hơn với lại cái cái mái đầu này 415 Đọc như thế này á Đây rồi Tóc này có là phù hợp Dạ yeah. Nhìn cũng khá giống khá giống tóc của mình đấy ấy Hoặc là không Nhưng mặt à, mặt hơi đi Hơi kỳ à. tóc này có vẻ được rồi chúng ta sẽ chuyển qua phần tiếp theo đấy là à, tóc quay thì cái mặt cái mặt nó cũng máu skin tone là skin tone mình sẽ chọn vào cái skin màu này giá yeah. trắng sáng và phay thì uh, mặt nó đồng tí ồ tôi tôi thích cái vẻ mặt này hoặc là vẻ mặt này nào ok thôi mình nặng mỗi mặt của mình riêng mình đi đầu tiên là cái cầm cầm thì nó sẽ từ từ như thế này tí à. thôi đẹp trai phết nha tính ra cũng đẹp trai đó nhưng mà mình hết cái cái cầm nó không có nhô ra quá như thế này dạ dạ rồi ok khuôn mặt nó thon thon gọn như thế này là tốt rồi đâu rồi à, chúng ta sẽ tiện qua là cái tít răng à, cái cái cái răng hả ồ răng như thế nào là ok nha bắt đầu răng mặt hà rồng thôi răng này được rồi và tiếp theo là rosca là cái quách địch tóc mái hả à, tóc mái như thế này là ok rồi tóc mái tóc này không không đẹp lắm nhá yeah. và Sveska Cheska là cái này gì đây? Wow. Wow. Oh my god. Seki không biết xèo xèo xèo như thế này đâu nhá. Sao thấy nó tự nhiên hơn nhưng mà cái này bị mắc á. Wow. Không, mình đợi qua Mosca miền miệng. quái cơ miền miệng có hình hình xăm trên miệng á không tóc thì chắc không cần đổi đâu chưa cần đổi cái cái cái râu thôi à, ờ, nó không cần râu đâu no không mày không dài mới có cần râu bỏ râu đi giá nhưng mà cái mặt hơi muộn nha <laughs> mặt khá là mụn nha yeah, dạ, ở đây thì nó có cầm này cầm và ở đây có mâu chết cũng đang đá nhau à nó có phần râu thôi nhưng mà tại sao cái mặt này lại mụn nha quá lờ tôi không có muốn có mụn uhm, skin dead phải skin tone uh, ờ, face no làm thế nào để không có mụn à, đây đây tắt cái này đi có lẽ là không có mụn yeah dạ, đấy đẹp trai rồi đó không có mụn rồi yeah dạ. trời ơi tôi không muốn nó mụn đâu chúng ta chuyển qua tóc ừ, là ừ. non non non non non non non cái gì đây có nón tay mèo không có nón tay mèo không hay nón tay cáo hay động vật gì đó không không hả cái gì cái gì mà toàn nón đặc siêu cute gì không có nón mèo à tôi cần một loại đó là đấy nó what the con lợn yeah dạ, không có nón mình cần rồi không sao ui có nhiều loại nón nhờ cái này những cái nón bình thường thôi nó không có gọi là nón gì đặc biệt giống như là nón hình động vật hay cái gì đâu chúng ta chuyển qua này phần accessory bông tai um, Saki không bao giờ hết công tay giá yeah, khuyên tay tại vì nó kiểu cái cảm giác ở cái nào đó mà người đó đã đeo khuyên tay ấy thì Saki cảm giác hơi bị đau dùm ấy kiểu mình cứ sợ sợ bị đau cho nên mình rất là sợ kiểu uh, đeo bông tay thế này à, nhưng mà đeo mắt kính thì cũng hợp đấy nhỉ nhưng mà không không không đeo mắt kính đâu nhưng mà mắt mắt của anh bạn này có vẻ hơi uh, buồn buồn chúng ta có thể mắt to hơn được không nhỉ chắc là được có thể kéo cái viên mắt không nó chỉ kéo được cái mắt ờ, cái mắt ờ, kéo được cái tầm mắt cao hay thấp thôi thì rồi mắt nào cũng nhỏ còn cái mắt nào to á hết mắt nào to hết cỡ cơ giá dạ, yeah. bên đây bên đây à, mắt như thế này chắc là được rồi không không có nào mà chỉnh thêm to thêm được nữa sao mà mắt của anh bạn này to ấy nhỉ cái này có viền ở ờ, mắt này to này hơi hơi hơi dị hơi dị đúng không có tai nghe này cái tai nghe này oh wow xịn xịn xịn xịn phải như vậy đấy đeo tai nghe như thế này mới chắc cá à, ờ, dây chuyền đó dây chuyền dây chuyền đâu đâu đâu có dây chuyền là đẹp không uhm, dây chuyền mặt trăng á mặt trăng thì ok cũng được cũng được giá dạ. yeah. nhưng mà Saki hết cái là kiểu wow không có sĩ truyền nào lại cái gọi là mình khập ngu mình cả đâu qua phần dây truyền đây chúng ta phần phần mặt cấp cái phần cấp này viền mắt ô không tôi không hết viền mắt đâu xong môi cũng không dạ yeah. rồi cái này là ngừng ở đây dạ yeah. và chúng ta chọn à, hồi nãy là quên cho quần áo nha yeah. quần áo của chúng ta mình sẽ vẽ quên là quần áo nha body body body body body yeah dạ. body như thế này không body nó men men tí như thế này đã ok rồi đẹp trai dạ à, có lông á không không lông không sa tu gì hết xì tai wow xì tai đẹp xì tai đẹp ờ à, sẽ rút lại là không không đẹp lắm dạ yeah nhưng mà tôi thích áo màu đen đen tiếp tém màu nâu nâu như thế này ờ, áo này nó hơi không có loại áo nào nó hết hợp hơn không vậy dạ đi rồi dạ cái chân áo này dạ đẹp trai đấy <laughs> giờ chuyển cái này là phần áo dành cho everyday là quần áo bình thường mỗi ngày đúng không bây giờ chúng ta chuyển qua phần áo áo lúc mà chúng ta đi làm áo lịch sự lịch sự thì mình nên áo này chắc cũng được chứ dạ. yeah. thật và chúng ta cái và cho đi hải hao hải hao thì giá dạ, áo này đi không hết thở ngực như thế này và một loại áo dành chúng ta khi đi ngủ khi đi ngủ thì wow khi đi ngủ thì mặc áo này nữa cũng được nhưng mà áo này thì sao wow được này áo này là CVIP Pro luôn tuyệt áo tùng, áo tông trượt tông với áo áo mà tùa tông màu saki hết nhé. Dạ. yeah. ờ, chúng ta phần gọi là phần bát ti thì áo dành cho bát ti thì nó hơi không hai bạc ti nó cần nó màu mè cái gì đó màu mè hmm. không không nên màu mè mình tối tối thôi như thế này hai nhìn cho bạc ti như thế này là ok rồi không không nên mất tối lắm và áo đi bơi giá dạ, yeah, áo đi bơi thì đi bơi mặc đồ này cũng ra hợp hoặc là đây yeah dạ đó là đi bơi hợp lý rồi Nó dành cho thời tiết nóng Hai Huy nha <clears throat> Chào mừng Huy đến với stream Wow, cũng hình như là Nếu như mà Saki nhớ không lầm thì như là Mấy ngày không gặp Huy hay sao nhỉ Hay là, hay là Saki nhớ lộn nhỉ áo cho thời tiết nóng thì nó cần ờ, mát mẻ mà wow mát mẻ thì mình chọn cái nào nó mát mẻ nha đây tông màu này là mát mẻ rồi Suki <laughs> thích tông màu đen <laughs> Wow Thời tiết dành cho mùa đông Chắc là đồ này rất là hợp Wow bây giờ chúng ta chuyển qua phần tiếp theo chính là phần quần hmm quần quần dành cho quần bình thường thì mặc cái quần này à không được quần này không không được <laughs> quần này đi không quần này cũng kháng quần này quần này dạ yeah. ok tiếp theo là phần quần dành cho công sở à, phần đi làm á trang trọng lịch sự à, quần này không trang trọng lịch sự cho lắm nha thì đây Nhớ nhìn mà sao cái áo nó lại lòi ra kia Đây đi Ừ, quay được rồi Đến phần gọi là Đi uh, thể hao, thể hao sẽ lại ra kính vào Bỏ kính ra bạn ơi Thể hao thì mình mặc cái đồ nào đó cho ai à, giá mặc đồ này chắc là chắc là được rồi một cái hỏi hao này đeo kính nhờ hmm. ừ. bỏ kính ra bạn bỏ, bỏ kính ra trời ơi bình thường đâu có đeo kính đâu tự nhiên bây giờ điên đi chơi hang hao lại đeo kính thì có khuyên tai nữa quách đời con nào bất dị đi thôi chúng ta chuyển qua phần quần tiếp tục ừ phần quần dành cho rút đi ngủ hello Better Maria nha chào mừng đến với stream quần đi ngủ thì mặc quần này nó hơi quần này thì sao ừ, yeah nhìn cũng ờ, khá là kiểu thoải mái mát mẻ rất khá là bên đi ngủ tiếp theo là party Bạc ti Bạc ti mặc đồ này không <laughs> được Quần này đi Đấy Được rồi Ủa mà ai chọn cái nó áo này vậy Ờ áo bạc ti đi á Đồ bơi Quần bơi không Quần bơi này không được Không được Không có cái quần bơi nào khác à Oh my god Tôi không thích màu này Chuyển màu này đi Ôi màu này nó làm dị hơn mọi người ạ à. Màu này nó là dị hơn à, Nhưng mà có vẻ là được <laughs> Tôi không kiếm được cái màu nào nó thích hợp uhm. <laughs> Wow Mặc đồ mùa hè này Cũng mắc đờ cái quần Quần này sao Dạ yeah, Đồ mùa hè cái là quần này thích hợp Còn đồ mùa đông Đó, trời rồi mùa đông chuẩn bài luôn rồi đó Nhưng mà hết mặt buồn đen Ok Đẹp trai rồi Giày chắc không cần đổi giày đâu nha Giày nào cũng như nhau ấy Đấy có cái giày màu nó cũng là màu nào cũng Cái giày mấy, mấy loại giày này thì nó Kiểu giày nào cũng thích hợp đối với cái bộ đồ này á Dạ chúng ta chuyển qua phần Big Animation Animal mình là một người thích động vật cho nên mình sẽ chọn động vật ừ. giá dạ, yeah, đây và chọn uh, animal fashion tiếp theo là chúng ta sẽ chọn bitline edit line màu sắc mà chúng ta chọn ở đây thì qua khâu lâu khâu lâu tông màu đen lai tông màu đen Dalafoy, Lurba, Dalbao âm nhạc âm nhạc cứ chọn âm nhạc uh, blue music nhạc xanh là nhạc gì nhạc điện tử giá dạ. yeah. Dạ. Oh. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta dạ, Nhớ, ờ, phần fashion Fashion này thì gu âm nhạc khu màu fashion mình thích mặc thì nó fit Streetwear Hàng phục đường phố hả? Hipster Ồ oh, không không Đều không phải là cái hết mà hết Từ từ Activity á Activity là cái kỹ năng đúng không? Happy là kỹ năng đúng không? Kỹ năng là hết là Acting diễn xuất Bắc Kinh Nấu nướng Comedy là đây comedy ah, Dance ball And Denskin ah, Guitar program lập trình á wow à, được rồi chúng ta có cái kỹ năng gọi là comedy rồi tiếp theo là deco thì cái style hết của mình thì style nó kiểu gia đình kiểu nó gần gũi với thiên nhiên <laughs> anh thích chó hay mèo á anh thích con mèo nhiên rồi thích mèo hơn là chó mặc dù là chó hay mèo thì nó cũng đều là động vật anh thích hết nhưng mà kiểu anh thích à, mèo nhiều hơn nói đúng hơn là bị cuồng mèo <laughs> tại vì cảm giác rất là hết được hết ôm à, một con mèo vào lòng nó rất là chiêu mọi người ạ à. rất là nghẹn nuôi mèo luôn nhưng mà ở trên uh, ờ, answer thì họ không cho nuôi mèo activity chia food retail à đây là cái này là cái tray hả là mình sẽ chọn cái hot head hay là thể thao hay là cái gì đấy à, không được Còn bên đây add lớp vẽ tình, yêu vẽ tình yêu hả git music lớp Cat lover đây giờ cat lover đây <laughs> Mèo Animal <gasps> fashion yeah. Dog lover Người yêu chó Không yêu mèo đủ rồi Chúng ta đến cái phần bên này nó chọn cái gì Family hả Loner người cô đơn Augin Party Animal, yeah. Woohoo! Ow! Ow! Party <laughs> Animal, yeah. Rồi. Hello tôi Du nha, chào mừng đến với stream. Ủa cái gì đây? Mình mới chọn cái gì vậy? Libertal? Ờ, oh, Libertal Non-Communication of the... Khoan cái này là cái gì? nãy Đấy. Children không, ừ, tôi không ừ. không phải tôi không biết trẻ con mà, tôi không biết trẻ con. Tôi cũng không không hết đều cái không hết mấy cái thứ này. Ờ. À, ừ mà sau khi hết chỉ có bạc tia animal thôi. Gergadon, ow! Tia animal, what? Mình không phải chọn gì nữa hả? Cà chê animal đủ rồi pro ơi Chúng ta không cần phải chọn thêm cứ thứ gì nữa Dạ, yeah, ok Chúng ta sẽ chọn thêm một gia đình thứ hai Ở đây Play with Genetic uh, ờ, Asim Ram Gallery Ad Okusim Okusim Sim gì đây Wow Mê mai má cà rồng và tàn tiên cá và Biscatter là phù thủy và người sói và alien chà má cà rồng á à có vẻ khá ấn tượng đối với má cà rồng đấy và cả người sói nữa ồ oh, no no Swiss Genetic này là cái gì di truyền á mình cái mã gen này hay nghi nghi quá di truyền á không ờ, mình sẽ gây nghĩa nó sẽ là gọi là một cái một dạng là mình nó sẽ lặp lại những cái sở thích cũng như là những cái cái gì đặc, đặc tính của nhân vật này truyền qua nhân vật sau đây giống như thế này thì oh no có nghĩa là sự kết hợp giữa hai nhân vật sẽ tạo ra một nhân vật mới à chó khoan khoan nào đừng có nói là kết hợp kết hợp con người với con chó nhá tôi tôi không muốn là một con người chó và wow. có lẽ người mèo là thích hợp người mèo là thích hợp không không muốn là người chó đâu no chúng ta sẽ để điều đó xảy ra một ờ, một đứa con mà kết hợp giữa wow con chó kìa với hương quá à mèo đi chúng ta xem mèo nó như thế nào không chả biết là nếu mà con người mà kết hợp với con con chó hay con mèo nó sẽ ra một cái gọi là dạng người hú quay không không như thế là chị lắm không từ nhưng mà cảm giác rất muốn làm một con người mèo wow mèo skill, cute Woman Woman này mà sẽ tạo ra một đứa con từ từ cha và mẹ wow Tuyệt vời, một đứa con từ cha và mẹ sẽ mang dây chuyền của cha lẫn mẹ luôn. Ai có thể tạo ra con mèo trong gia đình của anh? Dạ. Yeah. Đập bát nha. ai đây, đây sẽ lửa con của mình nhé Không, từ từ, từ từ. Tôi sẽ tìm cho con của tôi. sẽ tìm cho con của tôi à, tại setting cho con của ta add new sim and uh, sim story uh, ờ, new sim nào Algorithm and Kira. Uhm... Tên. Tên, tên, tên, tên này hơi già quá mặc dù bà là bả là thuộc dạng thanh niên ấy nhưng mà nhìn nhìn hơi dài phải Lan tin thì vẫn như thế này à Thấy còn người già thì sao Người già có như thế này không Shima Sturm, Pawa? bề mặt vẫn không thay đổi à, ờ, với là chọn tin thôi cái là vẫn chọn tin thôi uhm, hay chọn qua tốc độ ờ, chiêu chiêu chiêu chiêu chiêu chiêu chiêu chiêu Students wanted Verba đây rồi à, và Sake sẽ đặt tên cho này là Better Better Maria Better Maria ok Không, mà khoa nhà Better Maria là nam hay nữ nhỉ? Ờ... Da hơi đen ờ, da hơi đen da hơi đen bỏ màu da tí da này hơi hơi nhạt nhạt giá nhạt da này ok đẹp đẹp mày hơn dễ hơn mà giá dạ. yeah. bit insecurity ở một đứa trẻ nó sẽ có cái kiểu uh, thiết lập cái gravity nó khác nha ở mình random coi cái này là ngẫu nhiên nhá cái này là ngẫu nhiên nhá <laughs> nó nó không cho ngẫu nhiên cái cái kia nó không cho ngẫu nhiên cái kia nó chỉ ngẫu cho ngẫu nhiên cái cái cái lớp này thôi biết lớp mình vẫn chọn được cái này mà không có những cái uh, abstraction thôi nhưng mà nó nó vẫn cho ngẫu nhiên cái này mà được rồi cái này là Better Maria chúng ta sẽ tạo thêm một nhân vật mới ở đây Sumi Sumi Sumi Sumi Sumi No không được Semi ở đây, ở đây, Semi ở đây. Một gia đình 8 người. Turkey Shuksuna. uhm. Semi da vẫn đen. À. Mặc dù là ơi ờ, Saki không kỳ thị da đen lắm nhưng mà không không mình không kỳ thị da đen nhưng mà ít mình hết da trắng. Yeah. Dạ. sao này giống nhau rồi Simba đây rồi Sumi à Genji random trail random trail nó sẽ ra cái gì đây hồi nãy là các level đúng không Venus dạ rồi tiếp tục một đứa tiếp theo uhm, đứa tiếp theo đứa tiếp theo là Quaxinus Vabea Vabea No. delete sim không từ người tiếp theo á người tiếp theo macaron á đó là một macaron đó là một macaron không mình nó chọn một cái nhân vật khác khác cái Sikobi Sikobi Sikobi Sikobi thì mình chọn tên đi tên đi để nó tin là tên là ông này vẫn còn có râu á Phải... không có râu á nhưng mà ok được rồi chọn qua đứa trẻ chiêu chiêu chiêu chiêu hmm. rồi Đây rồi Đây là Shikubi Đặt tên cho Shikubi <clears throat> đúng không? Dạ yeah. <clears throat> Nhân vật tiếp theo nhưng mà tiếp theo thì ở đây chúng ta có ừ. khoan Planet, Plethora Cái quát gì ai cũng đen thế này Chiêu, chiêu, chiêu Tin Tin, tin, tin Tin Tin Widaba. Widaba. Có nó vẫn không... Thôi cho đen đi. Hmm. đen đi, đen đi, ok, Đen cũng được, không sao, đen cũng được. Thật tên là tiêu Vũ. Thật tên tiêu Vũ chứ. Đây, tiêu Vũ, đây là Tiểu Vũ. Kìa. Yeah. nó không có dấu kia được à tiêu vũ tiêu vũ <laughs> da hơi đen ở cơ cũng được không sao nhân vật tiếp theo trong gia đình này một ba bốn năm năm người rồi người thứ sáu gia đình này nó sẽ là một người thứ sáu này thì uh, một macaron macaron macaron leo hết hợp nha không người thứ sáu thì mình nên chọn một nhân vật một bạn nào đấy ở trong đây chúng ta có Peter Maria Tiểu Vũ Shikubi Sumi um, bully bully bully bully bully bully yeah bully vẫn đen không chọn tin đi bully thì mình chọn cái hình dáng nó à, trưởng thành không bully thì vẫn bô ly cho trưởng hành đi bô cho trưởng hành đi và cả summy nữa <laughs> Slow Vegila cho trưởng hành đi đúng rồi còn ờ, cho bô là bô genji dạ yeah. giờ bé tiểu vũ này thì ờ, chúng ta cho trưởng hành luôn Đây rồi Ví dụ là phải chữ hành tí đấy Random sale Đây rồi, chính là cái poly, poly cũng sẽ cho random Poly cho random yeah rồi tiếp theo à, chúng ta có 6 người rồi người thứ bảy trong cái gia đình lớn này ừ. trong cái gia đình lớn này xem nào wow gia đình lớn này chúng ta có một người khá là đặc biệt Ahimako yeah Ahimako thì mình sẽ cho ừ, là một người lớn đi người lớn người lớn người lớn dòng adu alco alco là họ không à, alco là họ alco là họ alco là họ yeah Đi rồi, ba ba, bốn năm sáu bảy, còn một người cuối cùng nữa. Người cuối cùng trong cái gia đình này. Ai? suy nghĩ coi. Người cuối cùng gia đình này nên là ai đây? Sake sẽ kiểm tra trong uh, à, Discord của Sake coi nó sẽ mình sẽ chọn nhân vật nào. À, Raisama. Raisama nha chúng ta sẽ chọn nhân vật Rosama thì như mọi người đã biết Kê sẽ Kê sẽ giới thiệu từng người cho mọi người biết thì Raisama là server booster của Saki và cũng là admin trong server Saki nha. Dạ. Yeah. rồi chúng ta sẽ chọn một nhân vật cuối cùng trong gia đình trong Saki family này là Raisama Kumau, Naga. Ừ, nữ. Chà, hầu như là gia đình này toàn nữ không mà chỉ có mình và là Shikobi là nam á. À, Raisama chắc như là hết hợp hoặc là tin đi Raisama là John Ado. Ồ. Ờ. Oh. À. nhìn có vẻ khá là ok thôi right game gì yeah rồi chúng ta sẽ play thôi uhm. Chào mừng đến với gia đình Genji Genji Family à, mình sẽ giới thiệu cho mọi người nha thì à, Victor Mera yeah, một bạn viewer và bạn Sumi Genji là bạn Kale của Saki và Shikobi Genji yeah, dạ, bạn này là cũng là một viewer Tiểu Vũ là một admin trong server Discord của Saki và Poly Genji là một admin trong server Discord của Genji luôn của Saki luôn nha dạ. yeah. Hai Hiêm người cũng là một admin trong server của Saki nha yeah. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu start cái cái cái gia đình này Hình như nó không cho tra mọi người ạ à. nó phải bắt buộc mình phải chọn cái cái này mid narration này gia đình này chúng ta cho hết vẽ đi ok đó rồi nhưng bắt buộc phải chọn bắt buộc phải chọn mọi người à hồi nãy là vẽ rồi đúng không bây giờ chúng ta cho metal metal giá yeah. thôi không không chọn được bây giờ đến Shikobi Shikobi thì chúng ta cho chọn uh, ờ, moto hình như mấy người lớn này đâu còn phải chọn đâu nhờ mấy người lớn này không có trường chọn nó chọn chọn mấy cái người mấy đứa trẻ thôi rồi người lớn này cũng chọn cái này luôn à animal yeah dạ. Ahim, à, Ahim à, và right đúng không à boli boli boli boli chọn uh, animal luôn một cái nhà hết thông dập ai him chọn animal yeah và tiếp theo right right chọn animal <laughs> chọn animal hết luôn rồi ok đó tất cả đã sẵn sàng để chúng ta khởi hành ok hình như là ahim vẫn ahim vẫn còn còn chưa chọn á mới chọn à, cho ahim cái cái cái là animal rồi mà hello anh em chào mừng đến với stream nha yeah dạ. rồi ok đây gia đình Genji có 8 người và ờ. một trong số họ không có chung huyết không với nhau Vật dụng của cá là có ba đứa trẻ và à, một hai bốn trẻ vị thành niên và một người lớn <laughs> chuẩn gia đình luôn Ủa nhưng mình coi chọn liên kết gia đình với nhau mà đúng ta chọn liên kết được không hay như Saki nhớ là được Ôi nhưng mà nó không có mối quan hệ chứ định vị nhau à cứ thế mà vô game á ngoài sau tưởng nó sẽ cho một cái thiết kế rồi đình à, nó sẽ có có hết không gì với nhau chứ nhưng mà nó cứ thế là nó vô thôi hay là mình quên chỉnh cái kia ta quên chỉnh cái hết không gia đình Select the web tool UDP shortcut key mod. Okay. Tại đội đình tám người chúng ta thì uh, có cũng có khá nhiều người lớn ở đây mặc dù mấy đứa kia cũng không lớn lắm mấy đứa kia còn đang học đang học nhưng mà sẽ cho tụi nó đi đi học và đi làm luôn nó sẽ bắt đầu vào mùa xuân mùa xuân là một cái mùa rất thích hợp để mà chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới với gia đình tám người hai gia đình này nó sai sai chúng ta chọn sống một thành phố lớn <laughs> thành phố này không có đợi nơi ở à Dạ tôi ổn, cái gia đình này tôi ổn, tôi thấy khá, khá nhiều giường ở đây à, Nhưng mà không không không ở nhà được Nhà này ok nè Go home sinh sống thôi Veterin nè Bundalot Futis Go người luôn mà cần có đồ đạc trong nhà không phải nào cho mấy đứa này để ngoài được một cái nhà trống rỗng phải đi mua tất cả mọi thứ được ở chung cư <laughs> thì sao mà gia đình yêu động vật nó lại ở chung cư nhỉ? Khó thiệt sự Beat up a guitar, violin and piano to get the sẽ thành một món quà âm nhạc cho sim của bạn uhm, Saki hết thích hết hết, hết là đàn guitar nhưng mà Saki không biết đàn anh quên chỉnh góc mối quan hệ góc bên trái nếu nếu bây giờ mình ra mình chỉnh được không ta bây giờ ra chỉnh được không ta chắc là chỉnh được chắc là mình có thể edit, edit lại cái gia đình này I don't want tree chắc là mình giờ mình có thể chỉnh cái cây phá hại lại đúng không ta tất cả những đứa trẻ kỹ năng của những đứa trẻ tập đi nó sẽ lên level 3 hoặc 5 trước khi mà chúng thêm thủ mới á vèo được á ok để lát nữa là chỉnh lại Andy Sim có thể dùng những cái công cụ làm việc dạ yeah. một số cái nghề nó sẽ có có những cái nhiệm vụ trong ngày What do we want? Hát one một tường nửa tường hả? Thôi, ok bạn sẽ chọn cái giữ những cái pet rồi như là tám người chúng ta à, bây giờ Saki sẽ ra chỉnh lại cái cái cái hon hôn gia đình chỉnh ở đâu ấy nhỉ ở đây đúng không ta đây gia đình Genji oh. trên nó đâu web xe hao hon Hungary ok kìa chỉnh ở đâu quá hình như cái phần này không chỉnh được phần đâu chỉnh được có lẽ mình phải ra khỏi cái library không chỉnh được cái trong phần này nhưng mà chắc là chỉnh trong cái phần option menu được manager world just go to manager chúng ta sẽ thiết lập lại cái link này lại cho nó có một dòng máu hết khống gì kết nối với nhau như cái này là thiết kế trong thiết chỉnh sửa trong phần cái manager world đúng không Peter dạ yeah. bạn có thể tìm những cái khi mà không khám phá không gian á wow được nha rồi cây hông hoa rồi bây giờ ơi edit lại nè mát enum like edit edit edit đi đúng rồi Bây giờ mình chỉnh lại cái hình này những cái chạy tập đi rất hết sách ảnh uhm. chỉnh mối quan hệ đâu ta góc bên trái hả à, à ba bốn năm sáu bảy tám góc bên trái góc bên trái what hmm. góc bên trái lại ở đâu thực get về get order giới tính no góc bên trái option hmm. khoan từ trên nó đâu quá Why? Cannot get the option. Mình đi nhóc này không nhận được. Edit related. À đây đây đây đây. Rồi ờ, nhưng mà nó khóa rồi sao nó khóa rồi. không hãy thiết lập cái cái phần chỉnh sửa này why cần thiết lập lại cái gia đình này từ Bessoni hay Littleship nó vẫn là hồng hòn nó không phải là à! hay là không phải đây nhỉ switch default website ok à, bây giờ mình không chỉnh lại được luôn á khoan từ random room không phải cái này chỉnh phá hệ ở đâu ta Gender Stream mét vô hồn vi tính của sim vi tính ở đây này nhưng mà chúng ta không không phải sao khai là không chọn được cái cái phá hệ nó không chạy được không không chọn được phá hệ của nó trên Ronald không không chọn được kìa mối quan hệ gia đình nó không chọn được không sửa đổi được không cách nào sửa đổi được ở đây chỉ có hao hòn thôi à nó không có cái sửa đổi hay cái cây giống hệ được rồi tôi chọn sau đi bây giờ Saki không biết cách nào để chỉnh lại cái này nữa Đây rồi Không chỉnh được nhưng mà từ được bên ngoài này chỉnh được không mo order không ngon không phải cái này không được dạ yeah. Ờ, à, chúng ta sẽ chọn animal story đây một gia đình này chúng ta ở đây come back here cái nhà mình đâu người ta đây rồi ba bốn năm sáu bảy tám nhà tám người đủ rồi gia đình Genji lại nhà của bạn có thể bui những cái chế độ bui khi mà mong với nghề nghiệp á phần hưởng nghề nghiệp á tuyệt vời chúng ta phải mua hạt giống để trồng cây và những đứa trẻ có thể có cái hiện kỹ năng di chuyển khi nó học cách đi nhanh ok hit F4 để bấm vào cái gallery để mở gallery yeah dạ. không biết là mọi người cảm thấy nếu nếu mà mình thiết lập một cái đình mà nó có đến tám mấy hệ không biết là được không ta tám mấy hệ một mấy hệ trước là không về mấy hệ sau hay đổi camera trong phần option menu giá dạ. yeah. ok Chào các bạn đang xem livestream nha, bạn nào mà chưa đăng ký kênh ủng hộ cho Saki thì mọi người nhớ đăng ký nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha, mọi người giúp đỡ cho Saki đạt 500 subscribe nha mọi người. Đây rồi, những đứa trẻ chúng ta, chúng ta có, có, có công việc chưa nhỉ? Ờ, mình sẽ chọn nghề nghiệp cho cái anh bạn này. Saki sẽ chọn nghề nghiệp cho Saki. nó kìa trong nghiệp đi bạn ơi mẹ cái đứng hương rồi khổ bạn di chuyển đi bạn như này nó không có nó không có biết tự di chuyển hay sao nhà hay là mình sẽ tinh lộn sẽ tinh lộn hay gì đây disable app top play auto a nó vẫn được mà bình thường mà nó có gì đâu sang này có ai rồi mình sẽ chọn cái hello trần văn quang nha hello quang nha chào mừng đến với stream cho nghề nghiệp cho anh bạn này một anh bạn mê động vật thì chúng ta sẽ chọn uh, nghề nghiệp là entertainer hả sân khấu hả à, chúng ta sẽ hát hát nhạc quay được này Dạ yeah. Anh bạn này đã công việc rồi Bây giờ chúng ta chọn qua Chúng ta chọn qua nhân vật tiếp theo Bully Bully chúng ta sẽ chọn một nghề nghiệp cho Bully Ooh, yibs. <laughs> Kunada. <laughs> Này nó cứ đứng chỗ nó không di chuyển gì hết. Trong khi những người trong gia đình khác thì họ đã di chuyển rồi nhưng mà Saki và bé này vẫn đứng nghiêm ở chỗ thôi. Bully thì không không chịu ờ, cái việc làm. Đây rồi, Bully sẽ cho làm hám tử. Nha. Yeah. <laughs> hám tử nha Shinichi Kudo vậy Ok, Bully bây giờ đã là hám tử rồi mọi người ạ. À. Bây giờ tiếp tục là đến uh, bé Ahim. Ahim sẽ cho một công việc à, là đấy. Một công việc cho Ahim. Ê, anh em chơi anh em chơi gì nhảy vô chơi game rồi <laughs> đam mê chơi game ấy nha hồi nãy là Saki không có hết lập cho Saki cái cái cái là gọi là tính cách thích chơi game à bà già này có tivi cỡ nào rồi thì A Hiêm sẽ cho làm bác sĩ ừ. rồi tiếp theo là tiếp theo là tiểu vũ tiểu vũ sẽ cho làm công việc khác tiêu vũ hay cho làm công việc nào đấy gọi là kinh doanh đi Better bây giờ có thể nói chuyện bình thường được quá trời à, bet, à, tiểu vũ thì cho làm khoa học nha dạ, yeah, khoa học gia yeah. <laughs> Copy bây giờ có thể bấm để nói chuyện với lại đồ chơi Wow Đệt nha Rồi Có tiểu dụ chúng ta đã có nghề nghiệp rồi Đó là đến Rai Rai Sama Rai Sama thì mình sẽ cho cái công việc này đấy à, Một cái nghề nghiệp này đấy Để coi nghề nghiệp của Sa Sa uh, mình sẽ chọn nghề nghiệp nào ta. Oh. À, diễn viên siết hả? Wow, cũng được nha. Chọn luôn. Mình sẽ chọn IA Starting Agency hay là Everyday Asset Talent Agency ta. Talent đi. Talent, talent à, Better Maria, Better Maria vẫn còn đang cho học trường học ở trên trường à, ờ, Sumi Sumi vẫn đang học Shikobi vẫn đang học đúng không Shikobi vẫn đang học yeah. Dạ. và Better Maria vẫn đang học Ok. Ở đây chỉ có hai cái giường mọi người ạ. Chúng ta phải làm một cái giường thần. Hai giường. Chỉ đủ cho bốn giường, bốn giường. Cái nhà này bốn giường này chỉ đủ cho bốn người thôi. chúng ta còn thiếu bốn người nữa là mình còn phải làm một cái giường tầng giường tầng cho bốn người nữa thì mình sẽ xây dựng một cái giường tầng chỗ này cái ngày đông người quá mở chung cư chật chội quá à. không thể nào mà gọi là sống đủ một cái nơi có đầy đủ tiện nghi được Đi rồi Saki sẽ chọn cái giường rồi Saki sẽ chọn cái một loại giường nào đấy như Better bây giờ đã có thể coi TV trên máy tính à coi sim TV à, chương trình sim TV trên máy tính dạ. yeah thì là Better có thể coi stream trên máy tính rồi đây rồi để chọn tùy chọn giường tầng ở đây sẽ không có dương tần nha được tôi cần một cái giường tầng no không phải những cái giường này đâu cái giường tầng sẽ tiết kiệm cho chúng ta những cái à, khoảng không gian ờ nhưng mà sao không có không có ta nó phải có một cái giường tầng chứ thì mình gọi cho bé thôi. bé bé bé bé từ đời anh bé Total uh, Titan Bed Bedroom Bedroom á Không Saki cần cái giường mà Saki đâu cần cái này được Giường giường giường Không không phải giường này No Tôi cần một cái giường khác cai có thể cho tôi cái giường nào nó giờ mình kéo hơi cao cái một cái giường tầng một cái giường tầng đâu tôi có nói là game không có giường tầng nha wow đây rồi ờ, mà giường này có hai hai chỗ à tôi cần cái giường bốn chỗ một cái giường hai chỗ chứ à đây giường tầng 4 giường tầng 4 người không có nhưng mà có giường tầng hai người không sao không sao chúng ta chọn một cái giường ờ, mua hai người chắc chắn là phải hai cái giường hai cái giường loại này why what tại sao không phải chọn hồi nãy mới thấy cái giường hai người mà ta hay là sao ghi lộn rồi sao cái giường nào cũng có người vậy giường tầng ai giường tầng hai người đây này đây rồi đặt ở đâu nhờ cái nhà chặt quá cái nhà chặt quá mọi người ạ bấm lúc nào đi để đổi à Ủa cái này phải cái giường Cái dưới đâu phải giường đâu trời nó No tôi cần cái giường tầng Chị ơi Nó phải là cái ghế ngồi Tại sao ở dưới là cái ghế ngồi quá đợt con Không Tại sao là cái ghế ngồi Giường của tôi Giường của tôi không Không được Không được Không được Không được rồi để Saki coi cái cái phụ này tủ lạnh đúng không? Uhm. Đây là tủ lạnh Hay tủ quần áo ta? À đây tủ quần áo Xóa đi Mình chỉ cần cái giường thôi À cái đóng bùa nhụy này xóa luôn Cái giường cho cho cho cho hai người uhm đây, yeah rồi ờ, chúng ta có đủ giường cho 6 người rồi mọi người chúng ta còn hai người nữa ờ hai người nữa thì chúng ta chọn ở đâu thích hợp nha cái nhà này chặt chội quá auto để giường lấy rồi bỏ cái cái tủ quần áo ra đi bỏ đi đây giường siêu đẹp đây rồi ok có giường cho mấy đứa rồi đó bây giờ mấy đứa có thể uh, ngủ trong cái nhà này được Nunayeta, Stardabula, Nusha, Astolo, oh. <laughs> The Rowena, Kabima. Đây là ai ta? Đây là hmm. Nhã đang nói là tên gì? Nhỏ đang nói tên là Sumi, Sumi, Sumi, Sumi đang nói. Sumi đang nói Sumi đang nói chắc là Sumi có vẻ là hết hết coi TV, trên máy tính hết coi cái chương trình TV trên máy tính rồi mình đang làm gì đó? thanh niên này đang ờ, có vẻ khá là vui vẻ vẫn đang coi tivi ạ Yazip dạ, <laughs> Bimbus Thật sự thì Saki cũng khoái coi mấy cái chương trình TV uh, à, trên truyền hình lắm kiểu uh, coi những cái chương trình mà nó về động vật về phim hoạt hình ấy cũng phải coi mấy cái đấy trời đến ra là tôi cũng ờ, theo tuổi ngoài vũ trụ thì tôi cũng 20 mà hơn um, cũng tầm là hai hai ít rồi đó mọi người ạ à. 20 đấy thì nhưng mà tôi vẫn hiểu tôi vẫn thích coi hoạt hình và Saki thích coi những cái như phim hoạt hình của bên Nhật bên uh, ngoài bên Nhật thì Saturn thích coi phim hoạt hình của bên Mỹ, nước ngoài các kiểu Dạ yeah. <laughs> gia đình này coi anh phố đấy nhưng mà khá là nhiều giường cái này giống như cái nhà nghỉ mọi người à nó kiểu như là có 8 người ở đây và mọi người có mọi người được và cứ mỗi nhóm hai người sẽ có một cái giường dạ yeah. à, chúng ta có những uh, các bạn nữ uh, tuổi tin ở đây các bạn nữ này vẫn đi làm được và các bạn vẫn đang đi học à, học uh, học uh, trung học phổ thông mà vẫn đi làm kiếm tiền được có mỗi anh Genji Saki này là anh là người uh, trưởng thành thôi anh là người lớn chỗ này thôi thì anh mới có thể uh, uh, kiểu như là không cần phải đi làm hơi học nữa anh chỉ cần đi làm thôi tại vì nó không cho không biết là không biết cái các phiên bản này như thế nào nhưng mà như là sẽ khi nhớ phiên bản là Simba như là không cho tạo một gia đình nó kiểu một gia đình kiểu như là nó sẽ cần phải có một người lớn một vài đứa trẻ ở trường à, nghĩ rằng tôi muốn giúp đỡ nhưng mà tôi không thể là biết làm cách nào đấy um, What do you think I should have done? Step Like video gaming hả? Ok Tại vì bình thường là thấy gạo cũng khoái uh, chơi game cho nên là sẽ cho gạo chơi game Chơi game có vẻ rất tốt cho mọi người ở đây Thì giống cái hội chơi game hơn mọi người Boy Red Video Game Red Social Level 2 À, Psycho đã được uh, Level 2 rồi Saki bây giờ có thể có kỹ năng chăm trẻ cái hệ kỹ năng chăm trẻ và Saki có thể dạy cho những đứa trẻ này các hành động đơn giản hơn là làm cho dừng hành động của đứa trẻ lại dạ yeah. à, hợp đấy bây giờ gạo đã có uh, chạy cho Shikobi Hành Niên này còn coi tivi mà Hành Niên này nhìn lại không nhìn tivi mà Hành Niên nhìn à, cái các bạn trong gia đình cơ Khổ thiệt sự À ảnh uh, coi tivi mà ảnh nói chuyện không à Đây nói chuyện với lại um, ai The best voice with Hudson Cole Yeah Buddy đang dạy cho Peter Nào Ấy là, là coi TV dữ chưa trời Cái tivi ở sau lưng ổng mà ổng ờ, không, không coi TV mà ổng nhìn ổng để không phải xi lưng lại phía TV cơ Buồn thiệt sự ấy Nhiều anh đi khoái nói chuyện hơn là coi TV vậy Học kiểu coi TV rất là ngược đời <laughs> Nhưng mà chúng ta sẽ chuyển qua Bully Chúng ta sẽ chuyển qua Bully xem cô ấy đang làm gì Yeah, dạ, Bully đang đứng cùng với lại Nhiều nhiều đứa không nhớ Bully đang đứng cùng với Peter Và Bully này đang làm cái quái gì đây vậy What the dạ. Dạ, à, Bully có bắt đầu một mối quan hệ mới có thể bắt đầu một mối quan hệ mới thì có đây. đây à, bây giờ cho cho Bully nói chuyện với lại bà này với lại Dry với Dry quên cứ gọi là bà không à, sẽ nói về writing này một màn nắng một ngày nắng đẹp Brightness đây hình như là một ngày có ngày sáng sủa đúng không một ngày sáng sủa với một ngày nắng đẹp đâu đừng ngu tiếng Anh quá Dạ yeah. Mà sao nói chuyện quá Ok kìa à. Nói chuyện đi chứ Nói chuyện đi chứ Không nói chuyện với bà nữa Nói chuyện với nhỏ này đi Với Vector đi Nhưng mấy Vector không nói Không nói chuyện luôn Đứng đứng đây chơi thôi à Đây rồi Nói chuyện về trong trường Nói chuyện với Vector về về cái thời gian ngồi trong trường của Vector để cho Vector mang mang cái giày kìa mang cái ủng ủng như cái ủng mà đi ờ, gọi là uh, đi uh, qua mấy cái dụng nước mấy cái chỗ mà nước ngập á không có su à Hiếp Anh niên, anh niên Saki vẫn đang làm gì đây? vẫn đang xem tivi và vẫn xem tivi cái kiểu này cái là khổ sở anh còn cái cái ghế cái đối diện thì không anh không chịu ra nó ngồi anh lại ngồi ở đấy mà anh xoay ngược xoay ngang cái đầu của anh nhìn nè tắt tivi rồi bây giờ anh lấy sách trong đọc á không anh đang ờ, khởi động cơ bắp làm cái gì đấy à, anh không có muốn làm gì hết để coi ảnh mong muốn được nghe nhạc ha nhưng mà cái nhà là mình có nhạc để nghe ừ nhà này là mình có máy phát nhạc để nghe nhà nghèo quá không có máy phát nhạc à đây rồi không nghe nhạc thì anh nghe anh đàn anh đàn violon long nghe đi hay practice practice đi anh đàn nhạc đi anh <laughs> được đấy Đàn lên, đàn lên, đàn lên <laughs> Anh niên đàn kìa trời ơi Đàn bằng hai ngón tay á Anh bảo cò đấy à Nghệ sĩ violon chân chính, piano chân chính chơi đàn bằng hai ngón tay Đúng là anh đi mới tập đàn có khác <laughs> Đàn không thể nào chơi được rồi không ai nghe đâu, ngoài ảnh đèn không ai nghe Dexter đã có thể thêm kỹ năng giao tiếp rồi coi Ahim kìa Ahim đang làm chỗ thành nấu ăn Yeah dạ. Đẹp phết nha Em không xoay được ha ai ai em đang nấu ta nấu ăn em sẽ nấu cái món gì giống như cái bánh ờ, giống như cái bánh gì mà gọi là bánh bánh gì ta cái bánh gì nó na ná như gọi là bánh vật ờ, không phải bánh xèo bánh gì bánh gì sao kêu quên mất rồi bánh mà có hình vuông mà nó màu vàng vàng mà nó có cả sọc á sao tự nhiên là quên mất tiêu ta quay được cooking skill À bây giờ Hiểm đã có kỹ năng nấu nướng rồi Dạ yeah. Nấu nướng nước kia này nọ Taki thì chắc là chỉ biết nấu món trứng chiên và món ờ, rau muống xào tỏi chứ không biết nấu món gì mọi người ạ Rồi rồi Chị ấy đã, làm xong Chị A Hiêm đã làm xong cái món đấy rồi Hình như là Trứng rán cần mỡ Trứng bánh mì nha dạ. Bây giờ A Hiêm sẽ gọi mọi người để ăn đúng không Không luôn á Bắt into Charlotte không còn mọi người để ăn được à Quay cách này chỉ có những kiểu như mạnh ai mới ăn thôi mọi người ạ à. đây rồi đã có một người tới ăn rồi không đi tiêu rồi tiêu vũ đi đi tiêu rồi chúng ta chuyển qua ờ, tiểu vũ tự như ai hiêm hết thích chạy bộ á dạ yeah, thì cho em chạy bộ thôi, chạy bộ đi giảm cân lại hơi béo Gojakin Chạy bộ đi Chạy bộ đi thêm Hãy chạy bộ để cho có sức khỏe Không phải chạy kìa không là trời chạy cũng được vết nha không là trời Qua wow, em chạy bộ xong rồi hả? giờ cho em uh, ờ, nấu ăn nấu ăn kìa em mới nấu ăn xong rồi bây giờ là em à, chỉ có thể ờ, trở thành con confident là cái gì ta trở thành con confident à, em có thể làm việc uh, ờ, beginning mirror là, à, là công việc đó bên uh, phía tiêu vũ thì đang làm gì Tiểu Vũ ờ, hình như là mới ăn xong À ờ, Roi gạo gì mới nấu ăn kìa Tiểu Vũ giờ chỉ có hết ánh sáng ha à. Beautiful Và Tiểu Vũ hết kết bạn với người mới ờ, Có thể cho Tiểu Vũ kết bạn với Saki Kết bạn Saki đi Sanh Saki đang ờ, miệt mài tập đèn mình vẫn đèn hai ngón ha đi nói chuyện với Saki đi nè nói chuyện đi thanh niên đàn đàn biết hết nha nó vẻ khoái đèn ghê gạo có vẻ đang đang đang chuẩn bị nhảy gạo có vẻ đang chuẩn bị nhảy rồi chuyển qua gạo coi gạo đang làm gì gạo không có làm gì hết mọi người ạ à. gạo chỉ đang biết Temoro Select Resinat và gạo muốn chat nói chuyện với lại Shikubi à, để nói chuyện với Shikubi Shikubi đâu rồi bây giờ ơi bây giờ nói chuyện với Shikubi à, chúng ta sẽ nói chuyện về game sẽ nói chuyện về game Hubei, Hubei. Ademoy had been Ôi trời À, mọi người đợi Saki xíu nha, để Saki set là cái này kia Saki set là cái này kia đã Game này này thì không ấy, chưa thấy ai đi làm việc hết, chỉ có à, Saki thì vẫn nên tập đèn bằng hai ngón tay và hai ahim với lại gạo nấu ăn thôi vẫn chưa có thấy mà người nào đi làm hết <laughs> thứ hai đi học luôn nhưng mà đây là một ngày ờ, ngày đầu tiên mà có lẽ là mọi người vẫn chưa có chưa bắt đầu làm việc đâu chưa có đi học đâu mọi người vẫn còn nghiện ờ, vẫn còn đang vui đùa kiểu nghe nhạc và xem phim và nói chuyện với nhau làm quen nhưng mà không biết là sau khi không biết là người bình thường á khi mà chuyển đến nhà mới thì mọi người sẽ làm gì nhỉ sẽ kiểu ờ, tận hưởng ngôi nhà mới nó hay kiểu một cái rất là chiêu hay nói chuyện đọc sách xem phim hay là sao Bình thường Saki nếu mà Saki mọi gọi là đàn đàn piano á thì Saki sẽ không đàn cái kiểu cái, ờ, cái kiểu mà hai ngón đâu chọc chọc chọc hai ngón giống như là thanh niên kia đâu mà Saki sẽ kiểu là ờ, đàn bằng ít nhất cũng phải là ba bốn ngón gì đấy mới đặt chơi thì đàn bằng khá Đàn mà có hai ngón thì nó hơi kỳ Không mà cũng có những người đàn piano mà đàn có hai ngón tay nữa Kiểu họ chỉ có một tay trái cầm một ngón ngón trỏ ngón trỏ và ngón của tay trái cũng cầm một, một ngón trỏ luôn là hai hai ngón cùng chọc chọc cùng lúc chọc luân phiên cùng lúc vậy rồi chúng ta sẽ chuyển vào lại cái màn hình của gia đình Saki Đấy rồi trắng thế nhỉ đi rồi ờ luôn thấy gạo đang ăn gạo đang ăn và đang đi vệ sinh á đây rồi gạo đi vệ sinh xong rồi bây giờ gạo đi uh, rửa tay sẽ ra ăn tiếp à, rửa tay trước khi ăn mọi người cái này rất là quan trọng nha tại vì nếu mà mọi người không rửa tay trước khi ăn thì những cái vi khuẩn bám trên tay nó sẽ ảnh lúc mà mình ăn á nó sẽ bị lây nhiễm điều nhất là chúng ta phải chuẩn bị là chúng ta tập một thói quen là chúng ta cần phải rửa tay trước khi ăn mọi người á quay rửa tay kỹ hết chị ơi rửa tay hết cả nước này tiền nước là thấy là mình xong mình đủ chị nước không đủ cho chị rửa tay luôn chị rửa tay căng phết rồi chị vẫn rửa tay chúng ta chuyển qua màn hình uh, Saki và Yasaki dạ, vẫn đang ăn cái món hồi nãy mà gọi là tiêu him đã làm. Nó ấy vừa ăn vừa xem tivi á. Được. Được được được. Đây đã chuyển qua màn hình coi tivi của của anh ấy rồi. À, anh ấy ngưng coi tivi rồi. anh ấy ngân cư đi vay rồi giờ thì anh ấy à, ok kìa ăn xong rồi rửa chén đi chứ anh điên nè mấy đứa nhỏ còn biết ơi ờ, dọn chén dĩa mà anh đi này không biết rửa chén dĩa à Shikobi dọn chén dĩa kìa trời ơi Shikobi trời hương quá à hương vậy sao dọn chén dĩa luôn à ok kìa Giật chén dĩa đi Sao đứng đó vậy Thì rồi Anh Liên vẫn đang coi tivi á Ăn xong coi tivi không chọn chiếc dĩa luôn Trời Anh Liên uh, Saki đang làm gì đây? Vẫn ăn coi tivi mà đứng à Không không ngồi không ngồi mà vẫn đứng coi tivi á đang đứng coi tivi cùng với lại um, bé Sumi Ôi Tiêu Vũ như có cái cái thành tựu mới kìa À, anh đi đang coi cái về Ai Cập về thám hiểm Ai Cập à có lạc đà rồi tắt tivi rồi rất là nhanh viết khoát không một động tắt thừa và bây giờ đang nói chuyện với lại better Maria về bánh kem và better có vẻ là không thích bánh kem cho lắm vậy cái vẻ khá khó chịu Sammy có thể chơi Monkey Bar Wow, chơi máy tính á À, chơi game chơi máy tính rồi <laughs> Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi stream nha Và nếu mọi người thích cái stream này thì mọi người có thể uh, đây là cho Saki biết cảm nhận của mọi người về stream này nha Và mọi người à, đừng quên là bấm like cho Saki Và nếu mà ai mà chưa đăng ký kênh cho Saki Mọi người đăng ký nha mọi người Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha Tạm biệt mọi người và gặp lại mọi người ở stream lần sau nha Bye bye See you then